run tôi à! ôi à, đau quá ơi mấy bạn ơi buồn quá bạn ơi mình chỉ muốn chơi game thôi à mà sao không cho mình chơi game nữa sao quýnh mình nâu con mắt luôn rồi nè ôi là trời chán quá ước gì trên đời này á có được một cái máy laptop thật là xịn luôn để mình đem đi đâu mình chơi cũng được hết mình trốn mình chơi luôn không cần sợ sao quýnh mình nữa nhưng mà bây giờ laptop á muốn có máy xịn thì khó lắm mình là phải cần gọi là chơi game được nè làm việc được nè mà còn phải có hai màn hình nữa thì mới được chứ một màn hình mình không chịu đâu nhưng mà trên đời làm gì có cái laptop xịn đến vậy đúng rồi quá à, ừ, quay đã từ từ các bạn ơi đợi mình xíu mình phải đi sức thuốc đã đau quá giờ chưa review được đâu đợi xíu nha đau quá ấy da One hour later <laughs> ok các bạn ơi Thì hôm nay nè mình có một cái này rất là thú vị luôn Và muốn giới thiệu cho các bạn nha <laughs> Mấy bạn ơi Cuối cùng thì món hàng của mình cũng đã về rồi đây Mấy bạn có biết cái gì bên trong không? Mấy bạn không biết đúng không? Ok Ngay bây giờ mình sẽ bật mí cho các bạn biết bên trong cái này là cái gì nha Ok Các bạn hãy xem đây 5 4 3 2 1, sao, sao khó mở quá ta ờ, ok là hình như là mở bên đây bên đây <laughs> xin lỗi bạn lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi kỹ thuật xíu <laughs> ok một hai ba ta da Wow mấy bạn ơi coi nè Một chiếc laptop mấy bạn ơi Ok ngay bây giờ mình sẽ review chiếc laptop này cho mấy bạn xem nha Đây các bạn xem đây Ta da da da Tên tên Xin giới thiệu với tất cả mọi người Trên tay của mình chính là một em laptop gaming Đấy mấy bạn xem đây Mấy bạn biết đây là hãng nào không mấy bạn nhớ comment là cho mình biết nha Thôi khỏi comment đi mình nói luôn cho nghe nè Đây là hãng Asus các bạn ơi Một trong những cái hãng rất là nổi tiếng luôn các bạn ơi và em laptop hiện tại mình đang cầm ở trên tay có thể nói là một trong những dòng laptop xịn nhất hiện nay các bạn ạ à. Tại sao mà nó xịn nhất hiện nay thì một tí nữa mình sẽ bật mí cho các bạn nghe nha Còn bây giờ thì mình sẽ bật mí giá tiền của nó cho mấy bạn nhé Mấy bạn có biết em laptop này bao nhiêu tiền không? Trời ơi, đã nói là xịn nhất hiện nay thì tất nhiên là giá của nó cũng rất là đau thận luôn à. Mấy bạn biết bao nhiêu không? Giá của em laptop này chính là 100 Không phải 100 ngàn đồng Việt Nam đâu nha mà là 120 triệu đồng uhm. Nghe có thấy gọi là đau thận không các bạn 120 triệu đồng luôn đó nha Đấy Bởi vậy cho nên mới nói là em ấy là một trong những dòng laptop xịn Bởi vì người ta thường nói gọi là tiền nào của nấy các bạn ạ à. Cho nên là đắt tiền thì tất nhiên là phải xịn rồi đúng không Đấy Và bây giờ mình sẽ thử review em nó cho các bạn xem nha Ok Ok bạn ơi, và bây giờ mình sẽ thử gọi là trải nghiệm thử cái con laptop này để xem coi nó có xịn y như trên quảng cáo nha các bạn nha Thì đây, tại đây nào, tại đây Ok, thì bây giờ nè, đầu tiên mình sẽ cho bạn xem về chất liệu của nó Thì có thể nói đây là một cái em laptop mà có cái vỏ mà mình thấy thật là sờ nó nó, nó sướng gì đâu luôn bạn ơi Sờ vô nó phê gì đâu luôn trời cái vỏ của nó y hệt như là vỏ của iPhone 11 vậy bạn sờ rất là nhám luôn rất là, rất là phê luôn ok rồi và ở chỗ này bạn coi nè lại đây lại đây coi nè coi nè à. lại đây các bạn coi nè ở chỗ này nó có một cái gọi là ký hiệu của Asus các bạn ơi và nó được làm bằng gương luôn nha có thể có thể dùng để nặng mụn được luôn á nhưng mà đâu có ai bị điên đâu mua cái laptop 120 triệu giờ chỉ để nặng mụn đúng không đó <laughs> ok rồi bây giờ mình sẽ thử khởi động nó lên cho các bạn coi nha đây mở nó lên nè quay xịn chứ đây các bạn hãy xem nha thì em laptop này đặc biệt ở chỗ là nó có đến tận hai màn hình các bạn ơi màn hình ở đây và một màn hình ở đây và đặc biệt bàn phím à, sờ rất là sướng cái gì cũng có em laptop này sờ cũng sướng hết các bạn ạ à. em laptop này sờ chỗ nào cũng sướng hết sờ vô ổ điện cũng sướng nữa đấy ok bây giờ mình sờ khởi động nó lên nha tích chiêu chiêu đó ánh sáng à, chói lóa ok đấy ok loại máy đã lên rồi các bạn ơi chưa đầy 30 giây nữa bạn ạ à. chưa đầy 30 giây mà nó đã khởi động lên xong luôn rồi hãy nói là tiền nào của nấy đồ xịn mà đúng không bạn bấm nút cái là lên liền luôn không cần chờ đợi gì hết trời ơi, đúng là đồ xịn có khác các bạn ạ à. ok bây giờ mình sẽ thử dùng thử nha Ok bạn ơi, thì à, khi mà chúng ta sử dụng con laptop này á, chúng ta có thể sử dụng cái màn hình ở trên này để chúng ta làm việc hoặc là chúng ta chơi game. Còn màn hình bên dưới này chúng ta sẽ sử dụng để nghe nhạc hoặc là xem phim hoặc là làm gì cũng được hết bạn ơi. Và đặc biệt ở chỗ là bạn biết là gì không? Em gọi là màn hình ở bên dưới có thể nói là em ấy là một cái màn hình cảm ứng mấy bạn ạ. À. Tại sao lại là màn hình cảm ứng mấy bạn xem nè đây. Kéo lên kéo xuống để bằng ngón tay luôn, không cần phải sử dụng đến chuột nha bạn. Kéo lên nè. À. Đấy, ok. Và mở nhạc lên quẩy. Vô anh em tốt remix ha yeah yeah yeah yeah đấy các bạn thấy không xịn chưa yeah anh em tao không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng Nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài tương lai Dù sai vẫn không nói phiền Chỉ cần đụng một thằng bọn tao thì bảy mũi lao còn lại đồi chiến Dù anh ti có luôn soi mối thì anh em tao vẫn chung một thuyền Vì đó là cách sống anh em bọn tao Dẫu thất bại thì vẫn đi cùng nhau Không bỏ ai ở lại phía sau Tiến lên phía trước cùng chút lắm hùng hậu Đấy Âm thanh cực kỳ sống động Xịn ơi là xịn các bạn ạ Đấy nghe không thích nghe bài này lướt xuống nghe bài khác đấy lướt lướt đấy thấy không lướt lên lướt xuống rồi rap về hero mc nè dạ yeah. Dạ. Dạ. wow quá đã luôn bạn ơi ok còn về phần chơi game thì sao cái máy tính này có thể nói là mấy bạn chơi full cấu hình, chơi game gì cũng được hết PUBG, Liên minh huyền thoại, bất cứ game gì các bạn muốn Trời Bởi vì sao? Em laptop này sử dụng Core i9 Đó, một con CPU có thể nói là hot và mạnh ơi là mạnh luôn Đấy, ok Và kẹt màn hình thì sao? RTX Trời ơi, các màn hình mà đã RTX thì thôi Còn nói gì nữa Chơi full game luôn cũng được các bạn ạ à. Ok, rồi bây giờ để mình thử gọi là rồi bây giờ để mình thử coi là chơi game bằng con laptop này Mày, mày hả mày, biết ngay mà ở chỗ này mà Nè, cái này nữa nè Đấy, trời ơi, thấy không Chơi game gì cũng được hết nha, chơi game Pikachu cũng được luôn Mày thấy xịn chưa, đó, để coi coi Ở chỗ nào nữa, chỗ nào nữa Mày hả mày, chết mày con Tết nè, à, Tết nè, à. ừ, mà, chỗ nào nữa, chỗ nào nữa Ủa, mày hả mày đó mấy bạn ạ à, một khi mà đã mua laptop chơi game là phải mua laptop xịn hiểu không đấy đã một khi đã quyết định mua rồi là phải mua laptop xịn 120 triệu chứ có nhiều đâu đúng không mà phải là đồ xịn nha mà không phải ở chỗ nào cũng bán đồ xịn đâu có mấy chỗ tao bán toàn mấy cái đồ gọi là mấy cái đồ hư không à cho nên muốn mua đồ xịn hãy đến GVN ok đấy trời có 120 triệu chứ nhiều bạn bởi vậy nói <laughs>